Green City Bắc Giang, một sản phẩm của tập đoàn TTB Group. Dự án Green City Bắc Giang là một trong những điểm sáng trung tâm tại thành phố Bắc Giang ngay tại thời điểm này. Với diện tích hơn 1,6 hecta, với tổng mức đầu tư là 1.200 tỷ đồng, gồm 4 tòa chung cư cao 21 tầng và hơn 1.000 căn hộ. Phần lớn diện tích tại đây được thiết kế dành cho cảnh quan cây xanh và hệ thống hồ điều hòa, tạo nên một không gian yên tĩnh, trong lành ngay tại trung tâm thành phố đầy sôi động với những căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại và kiến trúc cảnh quan không gian xanh, sạch, yên tĩnh với vẻ đẹp khác lạ đã tạo nên một khu chung cư trong mơ tại Bắc Giang. Green City tọa lạc tại vị trí đắc địa, nằm trong vùng quy hoạch dân cư phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang. Khu chung cư cao cấp Green City thừa hưởng các tiện ích ngoại khu như trường học, bệnh viện, khu thể thao, chợ, trung tâm hành chính công, quảng trường, Đặc biệt là vị trí đón đầu quy hoạch dự án xây dựng cầu vượt nối đường Trần Quang Khải với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đây được coi như đầu mối giao thông chính của thành phố, là dự án có tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển kinh tế xã hội. Tiện ích xứng tầm là điểm nhấn tiếp theo tại Green City. Hệ thống công viên xanh là dự án duy nhất tại Bắc Giang lấy cảm hứng là không gian sống xanh mang hơi hướng Singapore làm trung tâm để xây dựng. Rũ bỏ những ngột ngạt của bộn bề công việc, của những bận rộn gia đình trở về căn hộ tại Green City, cư dân có thể hòa mình hưởng chọn bầu không khí trong lành và thoáng mát. Vui chơi giải trí được ví như chiếc van giúp giảm tải áp lực cuộc sống đang ngày càng trở nên căng thẳng giữa chốn phồn hoa đô thị. Khu vui chơi giải trí của Green City là sự đầu tư thông minh và đa dạng các loại hình tiện ích như giặt chiếu phim, trò chơi trong nhà, khu vui chơi ngoài trời, khu vực dành cho trẻ em, mang đến sự trải nghiệm vô cùng quý giá phố đi bộ hiện thực hóa giấc mơ xây dựng tổ ấm cho hàng nghìn cư dân tại đây. Với sự tinh tế trong từng thiết kế của mình, chủ đầu tư cùng đơn vị thiết kế đã phối hợp để tạo ra con đường đi bộ trong mơ, nơi mà bàn chân của mỗi thành viên trong gia đình bạn được nâng niu, là điểm tựa cho sự phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần của cư dân. Khu dưỡng sinh, phòng gym Vượt xa những chuẩn mực thông thường, khu dưỡng sinh của Green City được bao quanh bởi một màu xanh mướt, giúp tâm hồn trở nên thư thái, thưởng thức những tính lặng của không gian, nuôi dưỡng chồi non của những giá trị nhân văn độc đáo. Các căn hộ với diện tích từ 40 đến 86 m2 được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại với phong cách tự nhiên, lấy ánh sáng trực tiếp từ bên ngoài, giúp tối ưu hóa công năng sử dụng. Dù mục đích sở hữu để an cư hay đầu tư nghỉ dưỡng thì giá trị cuối cùng mà chủ đầu tư muốn mang lại cho cư dân chính là tận hưởng, trải nghiệm cuộc sống theo một phong cách khác biệt, trở thành nơi khát khao trở về sau mỗi ngày làm việc cả những tiện ích trên đã tạo nên tổ hợp chung cư thông minh, hiện đại, mang lại cuộc sống trong mơ cho từng chủ nhân sở hữu nó. Green City đón đầu sự phát triển hưng thịnh. Green City Bắc Giang, một sản phẩm của tập đoàn TTB Group